Xin chào các bạn Hôm nay rẻ hơn khuyến mãi sẽ test cho các bạn một dòng bếp ga nội địa Nhật có thương hiệu là Tokyo Ga Mã số của bếp là Rinnai TS2FH6WWR Mã số bảo hành của bếp là 000766 Đây là nội thất phía bên trong của bếp đây Bếp còn rất là đẹp Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử những cái tính năng của bếp cho các bạn xem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 sẽ bật hết cả ba bếp lên bếp hàng hộp nướng có hai tầng lửa cũng như là có mâm nướng mà bị nướng được làm từ inox đây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 bếp nướng của bếp cũng có chức năng hẹn giờ tắt bếp tôi sẽ bật nướng lên để thử chức năng hẹn giờ cho các bạn xem bếp nướng khi bật lên mặc lúc mặc định sẽ là 9 phút các bạn tăng chỉnh tối đa lên cho nó được 15 phút và nhỏ nhất là một phút tôi sẽ để về mức một phút để thử chức năng hẹn giờ cho các bạn xem khi mà các bạn đang sử dụng bếp các bạn thấy ngọn lửa nó kêu tít tít nó giảm nhỏ lại như thế này chúng ta không có tăng chỉnh được nữa cái đó là do quay cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C rồi nó sẽ tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga chúng ta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 hai bếp đây bếp bên trái rồi thì ờ, để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó hiệu quả hơn thì chúng tôi có bán kèm hoặc là tặng kèm một viên pin sạc như thế này một viên pin sạc này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm tuổi thời gian sạc là 16 tiếng và khi sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng 4 tháng bếp nướng của tôi đã được thực hiện chức năng khóa ga khi hết giờ thực hiện chức năng hẹn giờ thành công đây hai bếp của tôi cũng đã khóa ga khi qua cảm biến nó cảm nhận được nhiệt độ nó cần thiết và nó đã khóa ga đây dù công tắc vẫn đang mở để lắp pin sạc vào thì các bạn kéo một pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây một pin pin sạc sẽ không thể gắn vừa vào được do nó cũng ngắn thôi chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo cho các bạn để các bạn có thể sửa nối dài pin ờ, pin ra pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu trừ là cực dương âm và dấu cộng là cực dương chúng ta móc lò xo vào những cái lỗ nhỏ cực dương như thế này đây rồi chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nó có hai ký tự một dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép trong hộp pin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 đổi trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi về kỹ thuật cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó tiện lợi và hiệu quả hơn bếp này ngoài hai cái chức năng chính là khóa ga khi nước cạnh nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa nó còn có một số chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn nấu nướng tôi sẽ thử cho các bạn xem luôn ở bên phía tay trái của tôi thì nó có chức năng à, nấu nước sôi chức năng nấu cơm và chức năng nấu cháo đây tôi sẽ bật cái bên trái lên tức là nấu nước là chúng ta nấu nước sôi tôi sẽ chọn luôn để thử cái ăn nấu nước sôi này khi mà các bạn nấu nước sôi á, thì nước trong nồi nó sôi lên 5 phút sau bếp sẽ tự động khóa ga cho chúng ta thì mục đích của bếp làm việc như vậy á, vì theo khảo sát y tế y tế vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thật sự là chết hẳn được cũng như các bạn có thể yên tâm chúng ta khắc phục được uh, hạn chế được cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi mà quên tắt bếp thì các bạn có thể yên tâm là 5 phút sau bếp sẽ tắt bếp uh, bếp uh, sau khi nước sôi 5 phút thì bếp sẽ tắt cho chúng ta còn hình tô cơm này là chức năng nấu cơm và nấu cháo đây chức năng nấu cháo là ở trên là các bạn bấm vào chọn để sử dụng thôi còn đối với chức năng nấu cơm á, ở bên Nhật họ sẽ sử dụng loại nồi dành riêng cho bếp ga giá là hơn 3 triệu đồng để nấu cơm với bếp ga rồi ở Nhật này nhưng mà các bạn lưu ý là cái bếp ga đó cái loại nồi đó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam nên ờ, nó lưu hành nhiều Việt Nam nên ờ, các bạn phải sử dụng những loại nồi nó có đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất nha ở đây tôi sẽ trở về chức năng nấu nước sôi để thử cho các bạn xem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 như là và các nước châu Âu mà thôi ngoài ra đều có xuất xứ ở Việt Nam hết như cá tôi đang giới thiệu là được xuất khẩu ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây ngoài ra thì chúng tôi cũng có bán các dòng pin nội địa Nhật như thế này một cặp pin đây là pin nội địa Nhật sử dụng với bếp được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng đối với các dòng bếp ga nội địa này giá bán là 50.000 một cặp